À, chào mừng các bạn quay lại kênh Thành TV thì cũng lâu rồi mình không có quay clip về hồ cá của nhà mình ha. À. thì uh, tiện gần đây lúc mình đăng clip thì bạn Ngô Hoàng Tuấn có hay ờ, add comment á, yêu cầu mình quay cái hồ cá của mình thì uh, tiện uh, hôm nay uh, cũng rảnh chủ nhật mình uh, quay lại hồ cá của mình thì mình đầu tiên là mình sẽ cập nhật cái trạng thái của hồ cá của mình trước rồi hướng dẫn các bạn là à, một cái hồ cá có diện tích nhỏ nuôi bằng hồ kính ví dụ khoảng 200 lít thì thì nuôi bao nhiêu con thì hợp lý ha rồi à, hướng dẫn các bạn làm cái thùng lắng thì cái mục đích của thùng lắng á, là giúp cho các bạn à, sẽ giảm cái công thay bông lọc rồi công vệ sinh hồ cá thì nhờ cái thùng lắng này mình đã 3 tháng rồi mình không có không cần phải thay à, bông lọc nè rồi cũng không vệ sinh gì hồ cá chỉ cần châm thêm nước thôi mình thấy khá là khỏe thì ờ, mình cũng thử rất nhiều cách để làm cái lọc thô nhưng mà đa số là thất bại thì cho đến khi làm cái thùng lắng này thì nó mới thành công nè à, nó mới đảm bảo được là à, cái cái nước của cá nó nó lúc nào cũng trong hết và cá mình nó khỏe mạnh à, cá rất là khỏe ha đó rồi ok thì về cái tình hình bể cá mình trước bể cá của mình là hiện tại mình nuôi 5 con cá thì thực ra mình chỉ có chủ định nuôi khoảng 4 con thôi à, hai một cặp cá coi và một cặp coi bướm thì ngày trước á, mình có cảm giác như là nếu mình nuôi khoảng 4 ờ, con như này cái bể nó có vẻ hơi trống hơi ít cá nhưng mà thực ra là thôi mình nuôi thêm coi bướm á, mình sẽ thấy là coi bướm cái cái cách bơi của nó rồi cái vây của nó sẽ làm cho cái hồ của bạn lúc nào cũng cảm giác như là nó đầy hết à, lúc nào cũng có cá ở khung không gian nào cũng thấy có có cá hết là dạ. do cách bơi của nó cách sinh hoạt rồi cách nó ờ, là cách bơi nó rất là đẹp nó thích cách bơi của bọn coi bướm còn ờ, cá coi thì mình thích từ trước đến giờ rồi nên mình nuôi cặp cặp ờ, trắng hồng này đó thì cái lúc mình chọn á khi bạn chọn cá coi các bạn phải chọn cái cái màu của nó phải đồng nhất tức là cái cái màu ví dụ như là màu trắng thì là không không được không được pha nè còn màu cái mạng màu mà màu cam á thì trên cùng một cái đường cam đó, nó phải đồng màu đó, thì nó sẽ đẹp rồi còn đây tự dưng lạc lóng một con cá màu vàng nữa ha màu vàng đó. Cái, cái cái nguyên nhân có nó là vì ngày trước á, lúc bạn xem thời điểm đầu mình nuôi tới 9 con trong một cái hồ là nó nó lớn lên con nào cũng bự như con này hết làm cái hồ nó chật nít này đó nên là mình quyết định giảm giảm đàn giảm đàn cách là mình ờ, ông ờ, ông ngoại ở ngoài quê có cái hồ kiểu cảnh cá coi ấy, bạn xem clip kiểu cá coi mình đem về cho ông ngoại nuôi và mình mua lại đàn cá mới với lại cái thời điểm đầu mình mua cá là mình cũng không biết chọn cá nên là cái, cái những con cá đó nó không có uh, hợp ý mình nên mình quyết định là mình giải cái đàn đó rồi mình làm lại đàn mới rồi ờ, còn con cá vàng các bạn thấy cái vàng trong này nè đó thấy cái màu nó bị chấm chấm đốm không và nó khá lạc loài so với cái đàn cá hiện tại của mình thì nguyên nhân á, là vì nó là con cá mồi tức là ngày trước mình uh, set up nước xong á để đảm bảo là thả cá không chết các bạn cần phải mua một con cá nhỏ và các bạn thử trước nếu mà nó chết á, thì bạn phải xử lý nước lại còn uh, nó sống ok thì các bạn hãy mua cá và các bạn thả thêm vô thì do là nó là cá mồi nên là mình giữ tới giờ luôn cá cá mồi nước chứ không phải là mồi mồi cá để mấy con kia ăn nha thì ngày trước á anh chỉ bằng khoảng hai đầu ngón tay thôi bây giờ nó bự vậy các bạn đó đó thì hiện tại là có 5 con còn về cái thùng ờ, lắng này thùng lắng này các bạn làm sao nhé đầu tiên nói cái nguyên lý nó trước nguyên lý của nó là cái nước các bạn ờ, lấy từ dưới bể lên á nó, nó, nó do cái bơm bơm mình hút lên đây thì khi bơm lên đây á thì cái nước nó sẽ nước mà nó có thể đi qua được cái lưới lọc á là chắc chắn là nó không có cạn rồi thì nó sẽ thấm qua lưới lọc và nó rớt xuống dưới xuống dưới cái đáy thùng này ở dưới này mình có một cái ống ống màu xanh để mình ờ, hứng cái nước có thể lọt qua được cái lưới này và đi xuống dưới thì cái nước đó đảm bảo là nước không có cặn qua đây còn cái nước mà nó không thể lọt qua đây được đó, nó trôi xuống đây này nó trôi xuống đây á thì bạn thấy là cặn phần nó chỉ dính nó sẽ động ở đây rồi còn ở bên dưới này của nó nè dưới này của nó là nó có cái đồ à, mình dùng lưới lọc nè lưới lọc với lại mút đen á mình chặn lại thì nó sẽ không thể vượt qua được còn cái nước sạch thấm qua cái phần à, à phần bông lọc và phần à, à, xốp uh, bạn sẽ đi vào trong thì mình sẽ kéo này lên cho bạn coi bên trong nó có gì nha đó, thấy không bên trong nó nó chỉ có bông lọc và có cái mút đen nó sẽ chặn nó chặn cái nước ừ, mà có cặn đấy đó nó chặn nước có cặn nó sẽ ừ, nó sẽ cho cái nước mà vô cái ống màu xanh á là hoàn toàn là nước là đã được lọc qua một lớp cặn rồi đó, thì sau khi nó qua này rồi á, thì cái nước của nó đa phần là cái nước mà nó đã không còn những cái phân thô phân cặn nữa mà nó sẽ ít làm mà tắt đi cái bông lọc ở chỗ này thì ở chỗ này mình sẽ set up một cái một cái thùng lọc thô khác nữa à, này nó sẽ có một cái lớp lưới ở phía trên này ở bên dưới là mình gắn bông lọc này rồi ờ, cái loại mút đó thì đảm bảo là cái nước mà nó đi qua được cái thùng xanh này nó xuống đây là nó sẽ không còn cặn thô nữa đó và khi nó không còn cặn thô nữa thì lúc đó cái lọc vi sinh của bạn hoạt động nó mới hiệu quả được lọc vi sinh đây là mình sẽ dùng sứ hoa mai vàng ấy. Đó, lâu quá không vệ sinh nên nó không còn là hoa mai vàng nữa nó là hoa con vai đen này đó. Thế này mình rất là lâu mình không vệ sinh thấy chỗ này mọc cây luôn này mọc luôn cây dương xịn này đó. Đó, thì cái này có thể là rất rất lâu rồi sau đây cho các bạn coi cái con của mình nhìn từ trên xuống này khá là đẹp giờ gần chiều rồi bọn nhóc trong xóm nó chạy nó khá là ồn đấy đó thấy không rất là đẹp không đó, ngâm cá khá là tốt thì cái nước của mình xử lý mình thấy là về độ trong nó phải được khoảng 95 phần trăm này à, còn cái cái màu nước á, màu nước thì nó hơi hơi ngả vàng một xíu thì cái này mình đang tìm cách khắc phục thôi ờ, tức là đối với cái việc lọc á, thì mình đã tìm được cái hệ thống lọc ưng ý rồi nhưng đối với cái chuyện màu nước ấy, thì mình vẫn chưa chưa ưng ý lắm Ờ, nếu mà muốn gọi là muốn nuôi cá mà đẹp luôn á là cảm giác như khi các bạn quay cá này giống như kiểu nó đang đứng ở trên không trung á là bạn không cảm giác có nước luôn thì lúc đó nó mới thực sự là trong và thực sự nó mới nó mới hợp được nó nó nó, nó chơi vậy nó mới, mới đá được còn hiện tại thì mình vẫn có một phần nào đó chưa hài lòng về cái cái hồ này nhưng mà được cái là mình không phải uh, vệ sinh thường xuyên à, 3 tháng này chưa chưa phải vệ sinh rồi nếu bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn bạn rất nhiều